Thơ sẽ giới thiệu qua nhà trong mùa trung thu này nghe Mùa trung thu trong tâm dịch nó, nó không có phát quà trung thu như thường lệ như mọi năm Nó sẽ à, phát quà chúng ta theo ờ, tổ, theo khu phố Nhưng bữa nay là chưa thay nghe nó thông báo tới đến thiếu nhi Đây cũng là 13, 14 của tháng 8 rồi Minh Thư xin giới thiệu đến cả nhà Ừ, cây nhà lá vườn nha chúng ta sẽ ăn à, chè sôi nước rồi các loại à, bánh ăn kẹo ừ, bánh kẹo rồi nho sấy rồi các loại à, me rồi các loại rồi đu đủ à, mọi thứ à, như nhà nhà nấu nha các nha các bạn và mọi người trời ơi ừ. nhà nấu rất ngon luôn mọi người ừ. chất lượng Ừ, nhà nấu có điều gì thiếu sót mong cả nhà thông cảm nha ừ, cho nó vui trong mùa trung thu hôm nay cũng 14 15 tháng 8 ờ, âm lịch năm 2021 ừ. rồi giờ cái ra cái nhà chúng ta sẽ tham gia chính thức cho nó vui nha ừ. Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Minh Pro Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương nha Xin chào chúc một mùa trung thu năm 2021 vui vẻ và chúc cho các em các cháu được vui vẻ mùa trung thu nhưng mà Bình Dương hôm nay rất là dịch quá thất bại nên mùa trung thu không vui vẻ nên hôm nay tại nhà Minh Thư sẽ giới thiệu đến cả nhà một món rất đặc biệt nhà tự nấu đó là món Dạ, dạ, chè sôi nước, nha wow. món chè sôi nước nha nhà nấu rất là ngon đủ thành phần bột năng bột gạo các thứ gừng đường trắng đường cát tinh trắng tinh luyện rất là ngon ừ. cùng với à, nước cốt dừa ha không thể thiếu được món này nước cốt dừa nhà, nhà làm có nước cốt dừa và chất lượng nha à, một số bánh ồ như là bánh của kiểu bánh của Hàn Quốc à, rất là ngon Hàn Quốc Hàn Quốc uhm. nhà, nhà Hàn Quốc là nó có hộp ờ. còn đây là me ha me, me nhà tự ngào luôn nha uhm. rất là ngon à, còn đây sô cô la chocobai ừ, rất là tuyệt mình lấy tim rất lạc nha đúng không vâng ừ. và đây là nho sấy của Mỹ USA nha wow rất là tuyệt rồi à, nho sấy ừ. nhìn rất là bắt mắt nhìn ngon của Mỹ nhiều loại nha <coughs> nho đỏ xanh ừ. vàng này đó và chúng ta sẽ có một quả đu đủ oh. quả đu đủ rồi táo táo oh, táo của Hàn Quốc nữa táo Hàn Quốc nữa ừ, rất là ngon táo rất là ngon hấp dẫn ừ. nó ờ, ừ, rất là bắt mắt ừ, cho mọi người ok yeah. Ừ. và chúng ta không đợi lâu nữa chúng ta sẽ à, rưới lên trên à, tô chè sôi nước một ít à, nước cốt dừa Ồ, rất là tuyệt vời wow. hấp dẫn quá wow đúng không cả nhà quá hấp dẫn ừ. à, quá tuyệt à, chúng ta để cho một ít đậu lên à, chúng ta phải cho một ít đậu lên à, rất là ngon nhìn tôi tia sữa nước rất là bắt mắt là thơm hương vị ngao ngạt ơi là ngon Đúng rồi. không thể cưỡng lại được đó ừ. đây cái này chúng ta dược đó, sẽ quay gần lại coi tôm chè xe nước nha được rất đậu luôn nè rồi rất là ngon wow nghiêng không được luôn cả nhà à, ờ, đầy quá nghiêng nó sẽ đổ à, rất là ngon chè xe nước nhìn rất là sảng khoái mút quá đầy uhm. thì, thì rất ngon mút quá đầy nên quá đúng là kiểu con nói Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ múc cho bà nội nha rồi, dạ, không, không, để đi nữa, đi nữa Ok Ta sẽ múc cho bà nội Uhm. Rất là không thêm miếng đậu mà nội thích ăn đậu lắm okay. đó cho bà nội miếng đậu nữa này nha nhìn bắt mắt quá wow hấp dẫn thấy không mọi người oh, ngon lắm cả nhà ơi đó cho một xíu này cho nó hấp dẫn nữa nha à, đúng chưa một xíu nước cốt dừa nữa cho cái tôi tôi chờ nó được ống à, ánh sóng sánh hấp dẫn hơn à, rồi thư mời bà nội nghe lần thứ thảo của thư đâu mời bà nội mẹ ăn rồi giỏi nha về múc còn thư nha thư cầm chè cầm muỗng ừ. rồi thư ừ. rất là ngon không chê gì đâu quá là tuyệt à, chúng ta sẽ cho thêm một ít nước cốt dừa nha nó thư cũng tương tự như bà nội oh, nhìn hấp dẫn quá uhm, quá hấp dẫn cả nhà rồi nước cốt dừa sống sánh rồi tay chắc theo ếch đậu như thư nha nhìn đã quá ô rất là ngon nhìn quá là hấp dẫn tuyệt cú mèo wow quá ngon không rồi xin mời minh thư nha cảm ơn ừ tuyệt ba rồi ừ. xin mời minh thư dùng nha ừ, ừ tuyệt ừ chưa dạ. lòng sòn nhiều quá nên đổ ừ. nên tá đổ nó ra mặn rồi ừ. đúng không không sao hết mình để cắt ngược lại đó là bình thường ừ. đây bà, bà Minh Thư cũng uh, ờ, thưởng cho mình một viên chè sôi nước đậm đặc nha cũng ừ. ngon ừ. thưởng đó cho một ít à, nước cốt dừa lên nha wow rồi đủ ha rất là ngon có đậu sẵn này ừ. mời cả gia đình cả nhà yêu nha dùng cho nó ngon nha Thì chúc các bạn và thầy cô giáo là những em thiếu nhi nha à, mùa trung thu vui vẻ nha bên gia đình và người thân nha trong tâm dịch và ngoài tâm dịch cũng sức khỏe dồi dào nha và đầu năm mới học tập tốt nha ok nghe bạn thư ok yeah dạ. uhm. nhiều quá nhiều nhưng ngon quá ừ. Uhm. Uhm. Uhm tốt ừ. Ừ. ok ừ. ừ hấp dẫn quá ha ừ. ừ. Ừ. nhìn ngon quá ừ. quá tuyệt quá, quá bắt mắt ừ. luôn nó béo béo của ừ, của nước cốt dừa này nó bùi bùi của bột năng và đậu nhân của dừa ừ, đậu xanh à, lột vỏ nè rồi nó ừ, thơm mùi hương của vani ừ, rất là ngon nhìn ghiền luôn wow đã quá uhm. Uhm. đã quá nha uhm. quá tuyệt rất là béo quá tuyệt quá nếu ra chợ mua là viên lớn là 10 ngàn một viên cả nhà ừ. Ừ, nhỏ là 10 ngàn ba viên còn viên dừa dừa là 5 ngàn đồng Việt Nam một viên nha cả nhà món mua ngày thường á còn không biết bữa nay dịch nó bán bao nhiêu một viên Đó cứ mất à? ừ. Vì nhớ lên nhà làm ăn có đã rồi Còn mua ăn không đã thật không có bùi ừ. không có ngon ừ. chắc được ừ. ừ. ừ. bánh bột lọc mà cả nhà Ồ, ngon ừ. Ừ, béo uhm. hấp vô đây uhm. uhm. bột chúng ta làm trong chén rồi cả nhà nó ngon nhìn hấp dẫn quá wow quá hấp dẫn hmm, ok ok hmm. rồi mình sẽ thưởng tiếp cho ba mình thơ sẽ thưởng tiếp cho vài viên nữa nha ăn cho nó đã ừ. Ừ. ăn cái này là phải ăn liên tục nó có đã không mình ngừng là thấy nó không còn ngon nữa ừ. mà tối ăn cũng ừ. coi như là nó dở lắm ăn để múc tiếp cho video cho mọi người coi nha Cả này Mời cả dạ. nhà, mời cả nhà ăn ừ. Wow Quá tuyệt Wow, ngon quá Mà thông báo với cả nhà nha mà bà nội bữa nay là được chích mũi vaccine đầu tiên nha rất là mừng rất là sức khỏe rất là tốt rất là mừng lắm gì ừ. à, nhỏ này nữa rất là mừng cả nhà rất là mừng á cô sáu của ờ, của thư ở ngoài đà nẵng cũng chết được một mũi ừ. cũng rất là mừng Ồ, cả nhà rất là mừng ai cũng mừng hết ừ. mừng là được chết được một mũi ờ, sức khỏe càng tốt thêm đã cả nhà ừ. nhìn hấp dẫn quá đây nô rất tuyệt ừ. ngọt ơi là ngọt ừ, ừ, yeah. rất là tuyệt của mẹ có gừng nó hay ra theo cái cay ngon cả nhà bạn thương nghe có mùi gừng cái cay bạn thương ngại ăn nước sợ dính từng nó cay <laughs> mà không sao ít thôi đúng không ừ. <laughs> ừ. thứ ừ. em ăn cần được ừ. nó cay nó ừ. ăn ngon hơn ngon lắm cả nhà nó đi đâu về à, ai mà tự nhiên cho một chén hả một cục trời nó ngon liền luôn ha ừ. mình làm thì ăn nó hơi ngán ừ. nó nhiều quá không sao ừ. Ừ mà tự nhiên hàng xóm bưng cho cục con ghiền ăn ha ừ. ừ. quá trời ghiền ừ. chất lượng hảo hạn không chia điểm nào hết mình thì ừ. con thì mình ăn mà mình ăn thấy ghiền luôn ừ. quá tốt một cả nhà wow đã không sống sánh ống ánh luôn ừ. 음. thứ ăn hết đó là ăn qua miếng bánh bột lọc ha hả ừ. nó béo lắm ừ, nó còn ngon ừ. bánh bột lọc nó hơi béo ừ. chút con không ăn đâu ừ. nó béo thưa đang ăn cơm ừ. nè ừ. có ra để mình sẽ mở cái này ăn thử cái sô cô la được ha uhm. à, ta sẽ mở cái sô cô la này nha cả nhà wow wow uhm. tan tan tan tan quá trời ơi ừ, thư sẽ chọn lấy lại đi ừ, rồi trong cái đó là phải sẽ ăn qua cái sô cô la ừ. rất là ngon ừ, rất là ok cả nhà okay. nhìn rất là bắt mắt lắm luôn ừ. ừ. đây là đây là táo đây là nho mỹ à, sấy khô ồ nho mỹ ra sấy khô như cả nhà nhìn rất là hấp dẫn wow đúng rồi nhô mỹ đã sấy khô ừ. rất là ngon cái này à, táo nho này hầm được ok không sao hết rất là ngon ừ. ừ đảo rồi ừ. mùi nó hơi nồng nồng ừ. Ừ. Nó rất là tốt muốn nó nhầm ừ, ừ, ừ. Anh em à, làm kệ Ngon nè Ngon Vâng, cảm ơn cả nhà yêu nha đã tham gia với chương trình hôm nay nha. À, à, nhân dịp à, bà nội được chích được một mũi đó cả nhà rất là mừng nha, mũi vaccine đầu tiên. Và ba của mình Thư cũng đã chích được rồi ha, rất là mừng và chờ đến mũi thứ hai. Và trung thu trong mùa dịch không có gì điều gì à, trở ngại hết chỉ có một cái là không được lãnh quà trung thu tại khu phố đông vui và được hát múa và lồng đèn được thấy không rất là buồn nhưng mà không sao vì hoàn cảnh tình hình chung nha Minh Thư xin chúc cả nhà mùa trung thu vui vẻ và các bạn và các thầy cô giáo nha được thành công tốt đẹp nếu yêu thích kênh của Minh Pro hãy đăng ký cho một lượt ừ, và bình luận xuống bên dưới nha để Minh Thư điều chỉnh và sửa chữa à, nha và đăng ký thành công sẽ nhận được video clip hoàn toàn miễn phí ừ. hoặc có điều gì thiếu sót thì liên hệ qua số điện thoại 0977 ừ, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha còn bây giờ ekip chương trình và Minh Thư xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại clip sau nha máy bay xin kính chào nha máy bay cả nhà